dạ con kính chào sư các vị có thấy không các vị có thấy không dạ, dạ. thấy à. dạ dạ để dạ này để con ờ, pin sư vô đây chiều nay á, bữa nay giảng xong là chiều nay tôi đi ờ, tôi đưa tôi đọc cái cuộn giấy chiều nay tôi đi chích uh, vaccine à giờ dạ, hay là AstraZeneca sư chưa biết chưa biết thì vì mình là mình mình là mình Mỹ mà bây giờ qua đây thì nó, nó, nó kêu chết nhưng mà không biết là nó còn kêu đi chiều á chiều đi hả còn dư thì nó dồn nữa làm dừng nửa lít chết luôn <laughs> dạ, dạ. yeah. con kính xin đừng chết mắm <laughs> dạ <laughs> vậy là sư sư sẵn yeah. Dạ. sàng calama ha sư ha dạ, à, à calama hay quá nghe tin mừng quá rồi dạ rất là tốt sư dạ rồi bắt đầu yeah. bắt, bắt đầu được chưa dạ dạ con đánh lễ sư rồi con phim sư cho nó nhiều đây rồi Kalama chưa xong ở nay tóc bạc rồi dạ, tóc bạc hết rồi đêm nay lúc uh, à, 3 giờ rưỡi sáng 3 giờ rưỡi sáng chúng tôi uh, giật mình vậy và nhận được cái tin nhắn từ Miết Điện là um, cái mái tôn của Kalama vừa được uh, xây dựng tiếp tục tiếp tục mừng lắm cái đề tài sáng trưa nay tôi giảng đó là một chữ đó là cái chữ uh, chuẩn bị ừ, chữ chuẩn bị tất cả vũ trụ và vô lượng chúng sinh đều luôn luôn hiện hữu trong cái sự chuẩn bị dầu nó đang là ừ, dầu nó trong trình đàn trạng đang là ừ, thì nó cũng là Ờ, đang là như thế nào đó thì nó cũng luôn luôn ờ, là trong cái tình trạng ờ, vừa đang làm mà vừa chuẩn bị để trở thành một cái gì đó luôn luôn cho nên chung chữ Bali có cái chữ gọi là chữ báo Vát hay là chữ Bồ Tát hai chữ báo Vát và Bồ Tát thì uh, có một lần đó ngày Đức Phật hỏi ngài Sa La Phất về cái chữ này cái chữ Bồ Tát ngài Sa La Phất giải thích xong rồi Đức Phật tán thán khen ngợi rồi ngài đi về phòng ngài nằm nghỉ thì lúc bây giờ ngài sẽ lại phất ngài nói với chữ tăng nếu hôm nay mà thế tôn muốn thì ta có thể chỉ với một cái chữ này thôi ta sẽ nói suốt 7 ngày 7 đêm 7 ngày 7 đêm cái chữ báo báo và chữ bù tát nha tôi nhắc lại vạn hữu trong đời gồm vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh tất cả chúng sinh thì đều luôn ở trong cái tình trạng là đang trở thành một cái gì đó mặc dù nó đang là cái gì đó nó đang là cái gì đó không quan trọng mà quan trọng là nó vừa đang là cái gì đó và nó cũng đang chuẩn bị để trở thành cái gì đó và tôi nhắc lại tất cả chúng sinh và vô lượng vũ trụ à, chứ không phải là là, là, là một ờ, cá thể một ờ, cá nhân là hết nha ừ. một người đang rất giàu nhưng mà cái kiểu sống của họ đó là đang chuẩn bị cho một cái kiếp nghèo may sau một người đang rất khỏe mạnh nhưng mà rất có thể là cái kiểu sống của họ đang chuẩn bị cho một cái tương lai bệnh hoạn một người đang rất là giỏi vắng thông minh này nhiều học vị này, nhiều thành tựu nhưng mà rất có thể cái kiểu sống của họ bây giờ nó là cái kiểu chuẩn bị cho một cái kiếp sống mà gọi là mù chữ dốt nát ờ, gọi là tâm tối mịt mờ trong tương lai nha và, và đó là con người bây giờ qua tới chúng sinh ờ, cũng vậy à, một con người bây giờ mình thấy đang đi ngoài phố sang trọng nhưng mà cái kiểu sống của họ đang chuẩn bị ừ, để về một cái chuồng heo một cái chuồng bò một cái ống cống một cái hầm cầu nào đó trong tương lai ghê như vậy một bà lão hôm hem bệnh hoạn dốt nát bây giờ thấy như vậy mà rất có thể là cái kiểu sống của bà đang chuẩn bị để trở thành một mệnh phụ phu nhân giàu giỏi đẹp khỏe trong tương lai đấy và một cái cây trước mặt mình đấy một cái cây mình thấy nó đang nằm ở cái chỗ nằm của nó đó tại sao nó không nằm ở điểm A không nằm điểm B không nằm ở điểm X không nằm ở điểm Y mà lại nằm ở điểm điểm điểm, điểm C điểm F tại sao vậy đó chính cái kiểu nằm đó nó chuẩn bị để nó dễ bị đốn hơn gọi là chính cái kiểu cái vị trí của nó à, sẽ giúp cho nó gọi là được trường tài được vĩnh cửu biên việt ở chỗ đó Đấy, bên thụy sĩ bên mỹ người ta bảo vệ thiên nhiên ghê lắm người ta bảo vệ theo cái hướng là chỉ đốn khi không thể giữ còn ở những cái xứ như trung quốc và việt nam campuchia thì chỉ giữ khi không thể đốn nghe kịp không cho nên mình thấy cái cây đấy, cái, cái, cái cây cái vị trí của nó nằm cũng đã là một cách chuẩn bị để bị đốn hay là được ở hoài ừ. cả một hai trăm năm năm bảy trăm năm đây dạ. ờ, rồi cái một cái miếng lá một cọng cỏ cái chỗ nằm của nó cũng là một cách chuẩn bị để mà nó bị dời đi nha rồi hôm nay trong bài giảng này chúng tôi đặc biệt nhấn đến chữ chuẩn bị ừ, chuẩn bị chúng tôi nói lại một lần nữa tất cả mọi hiện hữu trong đời này dù nó đang là cái gì đó thì nó cũng cũng cùng lúc nó đang chuẩn bị để trở thành một cái gì đó tôi mong rằng các vị nghe kịp dầu nó đang là cái gì đó thì nó cũng đang kính đạo chuẩn bị để trở thành một cái gì đó trở thành một cái khác ừ, liên tục như vậy ở trong mấy bản dịch tiếng mỹ nó kêu là becoming becoming ừ, becoming ở trong tiếng Pali là bhava hay là bhuta uh ừ -huh là cái tình trạng đang trở thành một cái gì đó nó được nó đang thành tựu bởi những cái điều kiện nào đó và nó cũng sắp sửa ờ, trở thành một cái thứ khác với những cái điều kiện nào đó uhm. hôm nay với cái tình hình ờ, trước mắt đừng nói le lối lạc quan chúng ta hoàn toàn ờ, có lý do để tin tưởng là trong một cái tất cả tăng ni phật tử Việt Nam có cái lòng tu thiền ở Miến Điện có thể về gặp gỡ vui vẻ và tu học trong cái môi trường thuận tiện thoải mái tại Calama và do đó tất cả những uh, cái chuẩn bị của chúng ta bây giờ từ thể xác đến tinh thần đến vật chất đều rất là cần thiết chúng ta không có sức khỏe chúng ta không có đi uh, ra nước ngoài được chúng ta không đi qua Thái Lan không đi Miến Điện được chúng ta không có ngồi máy bay được đấy đấy chúng ta phải có khả năng sống cực để chúng ta về thiền viện chúng ta phải có khả năng tham nhẫn phải có khả năng tinh tấn phải có khả năng chánh niệm để chúng ta trở thành những hành giả đó là chuẩn bị chúng ta phải có kiến thức giáo lý để chúng ta có thể hành trì và nhận thức tốt hơn đó là chuẩn bị không mà nói giờ mua sắm lăn xăng và lung tung bây giờ bỏ ống heo để dành tí ti mà mốt mua vé máy bay bay về miến điện đó cũng là một cách chuẩn bị nha chưa hết đó là cái gần tôi đang nói về calama trước và bản thân chúng tôi cũng vậy suốt một hơn một năm trời ừ, chúng tôi đã chuẩn bị những thứ cần dùng cho trai đường cho nhà bếp bây giờ chỉ cần chờ chỉ cần chờ ừ, mọi thứ mình nó ổn rồi thì đóng một container hỏi thăm rồi hỏi giá cả rồi sẽ chuyển tất cả về Kalama ừ, tức là chúng tôi tính toán như thế nào đó ờ, tính toán giờ giấc thời gian như thế nào đó để chúng tôi vừa có mặt ở bên đó thì trong thời gian ngắn nhất có thể nhận được cái kiện cái kiện container đó ừ, chuyển về miếng điện chúng ta lập tức chúng ta có ngay một cái nhà bếp có lò hấp bánh mì rồi chúng ta có lò hấp bánh mì commercial cho tập thể đó chúng ta có thùng thao nồi chảo muỗng nĩa tô chén chúng ta xài đồ ừ, bên đây đem về chúng ta không xài đồ tàu tóm về đào tạo đó là chuẩn bị ừ, chuẩn bị chúng ta chuẩn bị về tinh thần chúng ta chuẩn bị vật chất ừ, để về ừ, không riêng Calama đâu đừng hiểu lầm không riêng Calama đâu Calama có thể chỉ là trạm dừng chân đầu tiên cho bà con thôi và có thể là một trong những điểm mà bà con ghé lại thôi và ừ, và um, kiếp sống này cũng chỉ là một chuẩn bị cho vô vàng những kiếp sống khác cho đến bao giờ hoàn toàn giải thoát thì thôi không tôi nhắc lại lần nữa à, chúng ta không thể sống cực đoan được quý vị chúng ta không thể sống cực đoan chúng ta không thể nói rằng toàn bộ vũ trụ này à, chỉ à, được thiết lập trên nền tảng vật chất hay là chỉ chỉ thuần túy trên nền tảng tinh thần cái đó là một thứ cực đoan chúng ta không thể cực đoan khi nói rằng tu là chỉ cần bố thí tu có tài lộc là tu được rồi tu chỉ cần có sức khỏe là tu được rồi đó là cực đoan cho rằng tu chỉ cần quyên thâm kinh điển là được rồi đó là cực đoan cho rằng giới lực trong sạch là đắc đạo rồi đó là cực đoan cho rằng chỉ cần ờ, là có thiền định thần thông ờ, đó, đó là cái thể đắc đạo được đó là cực đoan chúng ta biết mà hạnh Phật là vô cùng Phật trí là vô biên Phật đức là vô lượng không có gò bó trong một cái góc hẹp nào hết cho nên trong từng ngày trong từng giờ và trong từng phút của chúng ta khi chúng ta sống lòng chúng ta sống thiện là chúng ta cùng một lúc chuẩn bị cho rất là nhiều thứ nhớ nha đẻ ra chỉ có đẹp mà không có khỏe không được khỏe mà xấu quá không được đẹp khỏe mà chậm quá hiểu chậm quá nhớ dở quá cũng được đẹp khỏe không? thông minh mà nghèo quá không được không được không được không được bệnh quá không được nghèo quá không được cái đầu chậm quá không được sức khỏe suy yếu quá không được không nghèo dốt bệnh xấu không ừ, xui xẻo thiếu phước không? hoạt động khó khăn thì đều là cực đoan hết đều là cái khổ hết cho nên tất cả hạnh lành của mình nó đều lấp đầy những khoảng trống đó để chúng ta trên đường luân hồi trên đường luân hồi có tấp vào bến bến bờ nào cũng là bến đục tấp vào bến bờ nào cũng là bến đục mà nếu nói kiểu Việt Nam mà có làm một con cò mà bị người ta sáo thì cũng cái sáo nước nước trong nhưng mà sáo nước đục để thêm đau lòng còn con thế nếu trong dòng luân hồi có bị chết thì cũng chết một cách dễ thương à, nếu mà các bị chết chắc chỉ thương à, chứ các vị thấy có biết bao nhiêu vị thánh thầy đức phật mỗi vị trước khi đắc thánh mà sau khi đắc thánh có những hoàn cảnh khác nhau ghê lắm mà có vị như ngày sau là phát cần một kiện liên ngày an an ngày ca diếp trơn tuột suôn sẻ từ đầu đến cuối nha à, ờ, xuất thân sinh trưởng ok gặp phật đắc đạo mau chóng và được viên tịch địa bàn thanh thản thoải mái có vị chặt vật khó khăn đoạn đầu có vị chặt vật khó khăn khúc giữa có vị chặt vật khó khăn đoạn cuối ghê như vậy chứ hạn ngày như ngài đa Di chẳng hạn à, thì ngày đầu đời xuất thân sinh trưởng xuất phát gặp Phật cũng ngon lành nghe pháp ừ, chứng đạo thoải mái cuối cùng lại chết thảm không? thí dụ như vậy là do một cái trục trặc ở trong cái tiền nghiệp quá khứ nha ừ, cho nên chúng ta không cầu sanh tử nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng ngày nào mà chưa có chứng thánh thoát ly luân hồi thì chúng ta cũng cần có một cái, những cái chỗ về của đàng hoàng tí không đàng hoàng tí sáng nay có mấy người phật tử ở dưới phố ở dưới nôi dưới phố lên núi thăm chúng tôi ừ, rồi cùng nhau đi núi ừ. thì ờ, dọc đường tôi tôi có nói họ thế này làm gì làm cho trên lên trên đây uống nước lạnh đi bộ cũng sướng Ừ. trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta đâu có mấy cơ hội mà được Ờ, sinh trưởng trong một cái đất nước như thế này và trong vô số những người ờ, là có mặt ở tây, tây phương Âu Mỹ thì có bao nhiêu người được đặt trên đến xứ sở này và trong số những người ở tại đất nước Thụy Sĩ này thì có bao nhiêu người có cái thời gian có điều, kiện tâm lý điều kiện sức khỏe để ờ, có mặt và đi bộ trong sự thanh thản và thoải mái trong cái bối cảnh như thế này phải dễ luôn quý vị nha rồi các vị biết về về về đời sống tâm linh cũng vậy về tình đời sống tinh thần ấy thì tùy thích trong group với người thích cái này người ghét cái kia nhưng mà tôi thuyết pháp tôi phải gom chung lại tôi nói nha các vị có quyền thích cái này thích cái kia nhưng mà tôi nói chung cái này dầu sao thì một người mà có cái kiến thức về âm nhạc có kiến thức về hội họa có kiến thức về kiến trúc có kiến thức về nội thất có kiến thức về ẩm thực vẫn tốt hơn là người dốt nát đúng không mặc dù trong room đừng có nhiều người nghe như vậy săn quần săn áo nhảy lên mình, mình la chửi đông động đó tu không cần cái đó nhưng mà tôi chỉ ví dụ thôi có nghĩa là biết Phật pháp là tốt nhưng mà nếu mà một một người một tăng ni một Phật tử mà biết được ngoại ngữ thì càng tốt biết được giáo lý càng nhiều thì càng tốt một người Phật tử một nhà sư mà có khả năng thiền hành có khả năng thiền tọa không đâu phải ai cũng có khả năng đâu quý vị không rồi trong đời sống này à, mình có cái khả năng hiểu biết càng nhiều cái mỗi một cái hiểu biết như vậy nó lấp đầy một cái chỗ dốt cái hiểu biết nó chỉ có lợi chứ không có hại và cái dốt thì có hại chứ không có lợi thì làm ơn đừng có nói chuyện ngu sự nói rằng tôi tu tôi cần biết cái đó sai chúng ta rõ ràng không nên dành thời giờ cho những thứ tào lao nhưng nếu trong một cái thuận duyên nào đó mà chúng ta có được kiến thức rộng thì vẫn tốt hơn là mù tịch biết gì tại sao tôi quẹo qua đó tôi nói bởi vì tất cả những cái đó đều là những chuẩn bị quý vị à những là những chuẩn bị thế giới này nó ra sao tôi nói chậm nha thế giới này nó ra sao là tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của chúng ta tùy vào cái thái độ đón nhận của chúng ta và những bước đường sắp tới trong mai hậu nó sẽ ra sao tùy thuộc vào cái khả năng chuẩn bị của chúng ta không bây giờ các vị đang là một đứa bé thì các vị sẽ có một cái tuổi thanh niên nó như thế nào tùy thuộc vào cái tuổi thơ của quý vị khi các vị đang là một thanh niên một thiếu nữ thì các vị sẽ có một cái tuổi trung niên như thế nào một phần lớn nó tùy thuộc vào cái tuổi thanh niên thiếu nữ của mình và khi mình đang là một người trung niên thì mình sẽ có một tuổi già như thế nào nó cũng tùy thuộc vào cái tuổi trung niên của mình không già bệnh nghèo cô độc có người đổ là nghiệp quá khứ kiếp trước nhưng mà tôi e rằng có một phần không nhỏ là từ những quãng đời trước của chúng ta chứ dù chúng ta có thờ ơ có vô tâm cách mấy nha thì từng ngày từng giờ đó, nó cũng là những cái chuẩn bị cho cái giai đoạn sau của đời mình tin tôi đi nha tôi nhắc lại dầu trong lòng mình không hề có nghĩ tới chữ chuẩn bị mình không có hề nghĩ mình sống hồn nhiên như cây cỏ như trẻ con như người mất trí như người say rượu không chúng ta không nghĩ đến tương lai nhưng từng phút giây từng suy nghĩ từng cái ly nước từng cái miếng bánh từng chén cơm mà mình lùa vào trong người của mình từng cái suy nghĩ thiện ác tốt xấu buồn vui nó đi ngang qua cái đầu mình trong từng phút từng giờ từng ngày từng tháng từng năm nó chính là những chuẩn bị đó quý vị tin tôi đi nó là những chuẩn bị về cả tinh thần lẫn vật chất đều có những chuẩn bị như thế hết Đấy. một ngày các vị có đi bộ không một ngày các vị có uống đủ nước lọc hay không nước trắng một ngày các vị có ăn đủ rau trái củ quả hay không một ngày các vị có việc đưa vào trong người mình đủ những cái gọi là sinh tố cần thiết cho cơ thể hay không à, một ngày như vậy các vị có hoạt động cơ thể đủ chưa đấy đó là những chuẩn bị cho một cái thể lực cho một cái sức khỏe sau này đấy và về tinh thần cũng vậy mỗi ngày mà các vị buồn vui thiện ác bị tha kỹ toan tính lừa đảo lật lọng lương lẹo không từ bi cam nhẫn thiền định trí tuệ tàm quý tùy thuộc vào những cái thứ mà các vị đưa vào trong cái đầu của mình nó y chang như là những thứ mình đưa vào cái mồm của mình đưa vào cái bao tử mình với quý vị tin tôi đi cái đó có thật nha tùy thuộc vào cái chuyện mình đưa vào miệng mình cái gì thì cái sức khỏe mình nó một phần lớn nó sẽ theo đó mà được quyết định thì cái đầu mình cũng vậy tùy thuộc mỗi giờ mỗi giây mỗi phút mỗi ngày mình đưa vào cái đầu mình cái gì thì cái tương lai tinh thần của mình nó cũng sẽ theo đó mà được quyết định nha ừ. và tôi cũng xin nhắc lại một chuyện nữa lúc khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh lúc trẻ phải nghĩ đến lúc già và lúc sống phải nghĩ đến lúc lúc chết đó là chuẩn bị không có cái gì thảm cho bằng có một ngày các vị đang yêu đời yeah. bỗng nhiên nhận được một cái tin buồn của bác sĩ của bệnh viện cầm trên tay một cái tờ phiếu xét nghiệm sức khỏe ờ, với một hai chữ mà làm cho mình đủ chết điếng, thấy không thì lúc đó muộn rồi không? bây giờ các vị đang tung tăng trong số những người tôi quen trong số những người tôi biết tôi thấy tết tuổi tuổi này có người năm mươi mấy có người cận 60 có người quá 60 có người cận 70 có người quá 70 vẫn tiếp tục yêu đời thì à, ok tôi thấy bà con sống lạc quan yêu đời thì tôi à, vui theo thì họ các vị các vị không có ủ dột u sầu là tôi mừng rồi nhưng mà cũng có tiếng ngại là tôi không biết rằng cái kiểu lạc quan này nó kéo dài được bao lâu và các vị sẽ sốc như thế nào khi mà các vị đối diện với một cái bức tường xám của một ngày mai không vui nha yeah, nhớ cái đó cho nên trong bài giảng sáng nay trước hết tôi mượn cái calama tôi, tôi nói bây giờ mình sẽ cắt được rồi bắt đầu mọi sự tự, tự, tiếp tục được thì tôi mong bà con nếu có lòng muốn về calama nói riêng và miếng điện nói chung nên có những chuẩn bị thích hợp đó là một chuyện nhỏ chuyện thứ hai chúng ta muốn có được một cái nếp hành trì cho nó ra hồn thì chúng ta phải chuẩn bị một cái khả năng nhận thức mà nhận thức nó đi trong Phật pháp nó đi ra từ kiến thức kiến thức nó mới dẫn đến nhận thức và từ đó nó mới dẫn đến hành trì và dẫn đến chứng ngộ đó là cái hành trình của trí văn trí tư trí tu Đúng không? trí văn tức là kiến thức mà trí tư là nhận thức và cái trí tu là hành trì nhớ nha ừ. chúng ta đừng có đem cái chuyện mà hiền thánh ngày xưa có nhiều vị không có trải qua một ngày Phật uh, pháp nào hết gặp Phật ngoài đường ngoài ngoài, ngoài phố rồi Phật phán câu đắc liền rồi mình tưởng là mình cũng cỡ đó thì sai thứ nhất căn cơ của mình có bì được với những cái bậc thánh đó hay không thứ hai mình có gặp được siêu phụ giống như Đức Phật hay không chỉ riêng hai điểm đó thôi là mình đã thấy là mình rất quá rồi ờ, mà giờ mình cứ dựa vào người xưa để mà mình tiếp tục nhẫn nha vui chơi rong rủi tung tăng ngầu ơ ví dầu thì tôi e rằng sẽ có một ngày mình khóc vì quá muộn nha ừ. và tôi nhớ và tôi biết không tôi nhớ và tôi biết cũng như tôi nghĩ hình như trên đời này không có chuẩn bị nào là thừa hết quý vị không có không có không có chuẩn bị nào trên đời này nó là thừa hết nó nó nó không có giúp được cái điều mình muốn thì nó cũng giúp cho một cái khác lại nó không có thừa nó không có thừa đâu quý vị nha ừ. cho nên tôi nhắc lại cái chữ chuẩn bị ở đây nó đi ra trong từng phút từng giây của đời sống chứ cái chuẩn bị ở đây nó không phải là một cái gì đó ghê gớm như mình như mình nghĩ ờ, chuẩn bị một chuyến đi xa hay là chuẩn bị chết chuẩn bị mổ cái đó nó quá lớn chuyện cái này mỗi suy nghĩ nó là một cách chuẩn bị và điều tôi muốn nói ở đây là gì là tùy thuộc vào căn cơ của mỗi người mà cái xuất phát điểm cái điểm khởi hành của mình không giống nhau nhớ nha cái kiểu chuẩn bị của mình không giống nhau đặc biệt là chỗ này cái bậy nhất trên đời là mình nói người ta sai này tại vì mình quên một chuyện là cái xuất phát điểm của người ta nó không giống mình bởi vì cái nền tảng người ta nó không giống mình nền tảng tâm thức nền tảng uh, tội phước của người ta không giống mình cái môi trường sinh trưởng à, của người ta không giống mình cái bối cảnh ờ, gọi là giáo dục bối cảnh xã hội gia đình của người ta không giống mình rồi chưa kể cái thể trạng não trạng tâm trạng của người ta không có giống mình nhớ nha ừ, giống mình cho nên là người ta đi cái con đường tích hợp với người ta mà cái con đường đó nó không giống như mình mình bèn phán là người ta sai cẩn thận cái này nha cẩn thận cái này nha cẩn thận và tôi còn nhắc lên rõ một chuyện nữa trên đời này không có con đường nào sai hết có một điều là nó dẫn về đâu thôi chứ con đường nào cũng đúng hết tôi biết tôi nói là nhiều người sốc lắm tại sao nói kỳ con đường nào nó cũng đúng nó đúng ở chỗ nào nó đúng ở chỗ là con đường nào cũng có chỗ để để dẫn đến hết là nó đúng ở chỗ đó nhưng mà có một điều là nó dẫn về đâu anh muốn cái gì Đúng không anh muốn khỏe mọi kiểu sống của anh là kiểu sống là phản bội với sức khỏe thì cuối cùng anh phải bị bệnh rồi anh chết yểu thôi đó. nhưng mà ít ra nó cũng đúng nó đúng ở chỗ là nó đi đúng cái quy trình của một kiểu sống không lành mạnh nó đúng là đúng vậy đó ừ. nhưng chúng ta có học về chemical chúng ta biết chúng ta có pha trộn tầm bị tầm bã cái gì cũng được hết miễn sao nó ra cái phản ứng hóa học khác nhau thôi chứ còn các vị trộn kiểu nào cũng đúng hết không có điều là nó có nó có dẫn đến kết quả phản ứng như là mình muốn hay không đó là chuyện khác chứ còn các vị trộn cái gì cũng đúng hết bây giờ các vị đem vô trong bếp nè các vị nấu chè mà các vị chế nước mắm các vị rắc tiêu vô tôi bảo đảm nó không có sai có điều gì nó không dẫn đến cái món chè mà mình muốn thôi nha chứ còn cái đây tôi ba trợn tôi khùng tôi bị té giếng tôi bị đá đè tôi thích ăn vậy đó nấu chè tôi để nước mắm tôi rắc tiêu rồi tôi cắt tôi rau răm bỏ vô đó, tôi không ăn vậy nha những cái điều có người nói nhỏ nó sư ơi cái nồi chè này có một mình sư là độc quyền không chứ không có thằng nào trong cái tam thiên đại thiên vũ trụ nào nó ăn được cái đồ dẻo gì hết thế cho nên chúng ta mỗi người có một kiểu chuẩn bị riêng là bởi vì chúng ta có một căn cơ có một nền tảng tâm thức phước nghiệp tiền duyên ờ, không giống nhau cho nên cái sức phát triển không giống nhau chúng ta ngay trước mắt cái tuổi tác nó không giống nhau tình trạng sức khỏe không giống nhau Ờ, kiến thức đời kiến thức đạo cũng giống nhau những quan hệ xã hội những nhận thức về khoa học chính trị xã hội tôn giáo về nghệ thuật không giống nhau không? khi mà chúng ta không giống nhau thì cái điểm khởi hành chúng ta cũng khác nhau có một điều ờ, là Đức Phật dạy thế này tất cả đại dương chỉ có một vị là giải thoát con đường nào mà dẫn về giải thoát đều chỉ có một vị thôi mà khi mà nó có chua chua ngọt ngọt không là cái đó không phải rồi bởi vì vị của biển là cái vị cái vị của biển cái vị của nước biển cái căn bản là phải mặn nếu mà cái biển nghe nó ngọt ngọt mà nó hơi the the nó cay cay nó chua chua thì tôi nghĩ là chắc nước biển nó pha với cái gì rồi không ừ, nhớ cái đó nước biển mặn mặn mà nó pha với cái gì mà hơi khai khai đó là biết là của dân ờ, đi tắm nó pha vô chứ còn nước biển thật sự đâu không có cái vụ mà anh mới nhắc trong đó không rồi cho nên là là là các vị xuất phát từ đâu không quan trọng có một điều là các vị hướng về đâu tôi đã nói không biết bao nhiêu lần con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng nhiều người không hiểu cái này họ cứ họ, họ, họ bên mỹ có nhiều người không hiểu câu này họ, họ đẩy giờ nghe không kỹ con đường vào rừng cũng chính là đường ra rừng mà con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường vào rừng là sao có nghĩa là các vị đưa cái lưng về về về bìa rừng mà cái mặt hướng vào bên trong là coi như các vị đang đi vào cũng trên con đường đó mà các vị đưa cái lưng về phía rừng sâu và đưa cái mặt hướng ra bìa rừng thì các vị đang đi ra chỉ vậy thôi nha con đường sanh tử và giải thoát nó đều nằm gọn ở trong cái đời sống của sáu căn khi sáu căn biết sáu trần chính cái thái độ tâm lý chúng ta à, trước sáu trần nó dẫn về giải thoát hay sanh tử chúng ta biết sáu trần bằng chánh niệm và trí tuệ thì đó là con đường giải thoát mà chúng ta biết sáu trần bằng là tham ái, bằng sân si bằng đam mê và bằng bất mãn thì đó là con đường sanh tử vấn đề là chuẩn bị đưa lưng về phía nào thôi trong từng ngày trong từng giờ ờ, giá mà tất cả phật tử nhớ được bài học rất căn bản này là mình đang đưa lưng và quay mặt về đâu chỉ niệm một câu này thôi có nhiều người tôi biết họ họ mê cái chú đại bi đến mức họ họ họ họ họ, họ viết họ, viết cho họ đi mua mấy cái chú đại bi bệnh nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó họ họ xe xe nhỏ lại họ nhét cho mấy cái ống bằng vàng để họ đeo trước ngực à, để, để, họ tin cái đó họ tin cái đó ừ, hoặc có người phật tử tôi còn nghe nói họ còn thỉnh ở đâu được xá lợi bỏ vô cái ống mà đeo trước ngực rồi đó Người tưởng đó là hay mà tôi nói trời ơi cái đó nó trớt quá, rồi nó giống như chụp hình bác sĩ rồi rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi đeo lên trên trước ngực vậy đó hoặc là chụp hình cái viên thuốc penicillin này đeo trước ngực mong cho nó đừng bị nhiễm trùng nó trớt quá, <laughs> chụp amoxicillin là chụp tifomycin ờ, là chụp penicillin chụp xong rồi, rồi, cái chụp như hình như tốt xong rồi cái đeo trước ngực để mong cho nên cho cái vết thương đừng nhiễm trùng mà nếu lỡ nhiễm trùng nhớ đừng làm mũ mà nó đừng có sưng đừng có đau kỳ lắm phải không cho nên cái này mới chuẩn bị nè nếu muốn đeo đó phải đeo trong lòng của mình đó không cứ nhớ hoài ta đang xoay lưng về hướng nào ta đang quay mặt về hướng nào chỉ nhớ cái đó nhớ lời tôi đi cái này mới là đúng là thằng chú này. cái đó mới là thằng chú đó không? cứ luôn luôn cứ nhớ câu đó ta đang quay mặt về hướng nào ta đang xoay mặt về hướng nào thì đó chính là đường mà ta sẽ về à, chính cái kiểu quay lưng của ta đó là nó cho biết là ta đang xa dần một nơi nào đó và cái cái hướng mà chúng ta quay mặt nó cho biết rằng mình đang tiến gần một nơi nào đó này à, thì, thì chúng sanh tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần ra tôi ôn lại đó là lớp đại chúng mà tôi ôn hoài vậy đó ừ, chúng sanh gần có bao nhiêu hạng hạng thứ nhất chỉ biết sướng khổ buồn vui thích ghét ngoài ra không quan tâm cái gì hết nhớ nha sướng khổ buồn vui thích ghét ngoài ra không quan tâm gì hết tối ngày suốt đời chỉ cắm đầu giải quyết mấy cái đó thôi sống sao cho nó sướng à, làm sao cho đừng có khổ nói gọn lại là trốn khổ tìm vui đó cái hạng thứ nhất là trốn khổ tìm vui ngoài ra không có gì quan trọng hết đó là hạng một cái hạng thứ hai biết quan tâm thiện ác để làm chi để tiếp tục trốn khổ tìm vui một cách thông minh hơn là cái đứa số 1 cái đứa số 1 trốn khổ tìm vui bằng mọi giá bất kể thiện ác cái đứa thứ hai nó, nó, nó khá hơn nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó hành thiện lánh ác để nó tiếp tục nó quẩn quanh trong các cõi nhân thiên chỉ có đứa thứ ba tiếp tục hành thiện lánh ác nhưng để không còn thiện ác buộc vui nhớ nha đó, thì đây là ba hạng chúng sinh ba hạng chúng sinh mà trong đời chắc có vị đoán ra rồi trong ba hạng này hạng nào nhiều nhất là mình thấy nhiều nhất là hạng số 1 à, ờ, trốn khổ tìm vui bằng mọi giá bất kể thiện ác cái hạng thứ hai trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác để tiếp tục quẩn quanh trong các cõi nhân thiên cái hạng thứ ba là tiếp tục ờ, là, là hành thiện lánh ác nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui nữa và nói về tâm tình với chúng sanh nó gồm có năm hạng mà tôi nói hoài cái hạng thứ nhất chỉ có biết thương cái thân của mình thôi ví dụ như mình thấy con trùng con dế những cái loài động vật cấp thấp mà không có cái khả năng sống bầy đàn đó Đấy không à, thì nó chỉ biết có mình nó thôi à, không nó chỉ biết mình nó thôi à, ngay cả con người cũng vậy có nhiều người là cả đời họ chỉ biết mình họ thôi rồi cái hạng thứ hai nó khá hơn nó biết quan tâm đến những người bên cạnh nó trong cái quan hệ thiết thân nào đó thí dụ như nó biết ờ, cha mẹ vợ chồng con cái đó thôi chứ nó biết ai nữa à, hoặc là xa hơn chút là nó biết uh, bạn bè chòm xóm đó ngoài nó, nói chung là cái hạng thứ hai là quan tâm đến những người có liên hệ đến mình đó, đó là hạng thứ hai hạng thứ ba là có khả năng quan tâm biết quan tâm đến những người không có ân oán thù ghét thù thương thương ghét gì với mình hết thương được cái kẻ người dân nước lạ đó thương được kẻ lạ đó uh ừ -huh. hạng thứ ba này nè hạng thứ nhất là chỉ biết mình hạng thứ hai là chỉ biết cái người nào có liên hệ với mình hạng thứ ba đó là thương được cái người không mắc mớ gì mình hạng thứ tư là thương được bạn của kẻ thù uh ừ -huh. thương được bạn của kẻ thù tức là thông thường đó mình ghét ai mình ghét lay luôn người khác à, gác lay luôn cái người mà có quan hệ với kẻ thù hoặc là chỉ cái mặt nó giống giống giọng nói nó giống giống là mình nó thấy mình thấy ghét rồi đó à, mình nghe cái mùi nước hoa mà mình thấy kiểu áo kiểu quần cái kiểu ờ, nón kiểu mặt kiến mình giống mình cũng ghét nên mình nhìn cái mình liên tưởng mình ghét lay vậy đó à, thì không có được cái hạn hạn này vẫn còn kém lắm cái hạn này hạn này là, là, là, là. nhưng mà tới cái hạn thứ năm này là thương được bạn của kẻ thù nhưng mà chưa có tha được kẻ thù Ờ, nhưng mà có điều nó khác nó khác chỗ là chỉ ghét đúng cái thằng tèo thôi chứ còn ngoài tèo ra ai cũng ok chỉ có cái hạng thứ năm là thương được kẻ thù tổng cộng lại là vô lượng chúng sanh trong đời chỉ có năm hạng này thôi không có hạng thứ sáu tôi bảo đảm như vậy và các vị cũng có thể dùng cái đầu của mình để suy nghĩ mà đúng năm hạng thôi hạng một là chỉ biết có mình mình thôi hạng thứ hai chỉ biết được những người có liên quan tới mình thôi hạng thứ ba là thương được cái kẻ mà không có mắc mớ gì mình từ cái hạng thứ ba này trở đi là đã là con người rồi đã là con người rồi chứ còn cái loài thấp nó không có khả năng nó loài thấp nó chỉ biết nó hoặc là cái đứa liên quan tới nó thôi mà nó nó chỉ thương bằng tham ái nó không có khả năng thương bằng từ tâm nha nhớ nha nó chỉ thương bằng tham ái thôi chứ không có thương bằng từ tâm nhưng mà riêng cái cái, cái hạng thứ ba này nó có thể thương được cái kẻ mà không mắc mớ gì mình ờ, thương bằng cả tham ái hoặc là thương bằng cả từ tâm thương mà cả tâm lành và lẫn tâm bất thiện hạng thứ ba hạng thứ tư là thương được bao dung được tha thứ được cho cái bạn với kẻ thù ừ, cái hạng này nghe thì nó hơi dễ dễ nhưng mà khó lắm quý vị khó là tại vì người người mình nó chấp lắm người mình nó mà một khi mình đã ghét cái người đó rồi là ghét lây mà tôi cũng nói thiệt này nói nhỏ xíu đừng cho ai biết tôi cũng còn nặng cái đó lắm tôi mình đã ghét người nào rồi tôi ghét lây tôi ghét ông kiên thì tôi cũng ghét ông nhân <laughs> tôi ghét ông nhân tôi ghét ông kiên mà ghét ông nhân thì tôi, tôi, tôi ghét bà lệ mà ghét bà lệ thì tôi ghét bà yến mà ghét bà yến thì ghét nhân mà ghét nhân ghét luôn ngọc tại vì nó là cái đám mà cái đám út cái đám căn kangaroo mà nó đi một giây ra, mà tôi ghét sài gòn cái tôi đâu ưa chợ lớn mà ghét quận năm ghét quận sáu mà ghét quận sáu thù quận ba mà ghét quận ba cái đó nó không ưa quận tám vì tụi nó thuộc về quận mười mấy quận nội thành mà à, nó kỳ vậy đó có có có cho nên đó là cái hạng thứ năm này là cái hạng thứ tư là, là cũng miệt mài khá lắm mà khá lắm mà thương được cái đứa mà không có ờ, đứa mà gọi là bạn của kẻ thù nhưng mà cái hạng thứ năm này mới đủ lực để làm bồ tát nghĩa là thương được kẻ thù tức là nó chém cha mình nhưng mà mình thấy nó máu ra nhiều quá mình cũng xé áo liền kêu nó băng lên đi, cái chừng chết có chừng chảy hết xì dầu đó cái đó là chỉ có bồ tát mới làm được chuyện đó chứ còn mà mà mình đó là coi như là không được rồi đó không cái thứ năm là chùa nhất à, chùa nhất á ừ. và tất cả những cái hạng người mà tôi vừa nói nãy giờ à, tổng cộng là mấy hạng ta à, tức là năm cái hạng cái bốn chứ hả bốn hạng thứ nhất là thì cuối thứ hai là thì ờ, ba ba với năm là tám tám hạng mà tôi vừa kể đó ừ. đều là ừ, đang có mặt trên cái con đường chuẩn bị để về đâu đó và khi giảng về đạo duyên trong duyên hệ đó tôi có nói trong từng phút trôi qua chúng ta đang kính đáo trên cái con đường dẫn về đâu đó giàu muốn hay không giờ chúng ta có biết hay không giờ chúng ta có là một vị cao tăng thuộc lòng tam tạng chúng ta có là một vị thánh a na hàm bất lai hay là chúng ta đang là một ông hoàng bà chúa một thằng ăn mày du đảng một con dồi một con rùi thì hễ còn sanh tử thì mỗi phút trôi qua chúng ta đang có mặt đang kính đáo đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó dầu mình có biết hay không biết mình có quan tâm hay không quan tâm vì sao bởi vì nãy tôi đã nói rồi chúng ta trong từng phút chúng ta đang là cái gì đó và cũng đang chuẩn bị để trở thành một cái gì đó rồi các vị hỏi tôi các vị hỏi tôi đang là thì hiểu rồi nhưng mà đang chuẩn bị để trở thành cái đó là sao thì nó tùy thuộc vào ba điều đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống do cái do ba cái này mà hiện giờ các vị đang ra sao à, đang là cái gì không và cái tiền nghiệp quá khứ là những gì nó đã thuộc về kiếp trước nhưng mà những tiền nghiệp của kiếp này á, là nó có từ quá khứ nhưng mà tiền nghiệp của kiếp sau nó là những gì đang được mình thực hiện trong kiếp này không trung rung có nghe kịp chúng ta kiếp này mình tồn tại nhờ tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống thì cái tiền nghiệp của kiếp này thì nó được tạo ra từ kiếp trước nhưng mà nếu chúng ta còn luân hồi đó thì cái tiền nghiệp của kiếp sau nó chính là những gì chúng ta đang làm bây giờ cái quá khứ nó là tiền nghiệp của hiện tại và hiện tại nó là cái tiền nghiệp của tương lai nha yeah cho nên chúng ta có đang là cái gì đó thì chúng ta cũng đang kính đạo để chuẩn bị trở thành một cái gì đó và tôi nhắc lại các vị có biết hay không biết các vị có màng hay không màng các vị có quan tâm hay không quan tâm các vị có lưu ý hay không lưu ý tôi không cần biết tôi chỉ biết chắc chắn một ngàn phần trăm là trong từng phút trôi qua các vị đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó đó là chuẩn bị chứ còn cái gì nữa và trong từng phút trôi qua chúng ta đang kính đáo xây dựng một cái chuồng heo cho mình trong kiếp sau hay là xây dựng một cái lò lâu đài trong kiếp sau chúng ta đang chuẩn bị một cái hình hài gọi là lộng lẫy cho kiếp sau hay là đang chuẩn bị một cái hình hài heo bò chó ngựa trong kiếp sau dồi kiến uh, rùi mũi rồi phía sau hoàn toàn là trong từng phút bây giờ chứ còn ngồi mà đợi mà tới một cái uh, ờ, mà mốt tôi qua miếng điện tôi tu tiền rồi tôi trai tăng rồi tôi có phước tôi sanh về trời đợi nghĩ vậy là kẹt quá kẹt lắm nha kẹt lắm ngay bây giờ nè Covid đang bủa vây nè bây giờ chị Miến Điện đang bị chính biến nè mình không đi đâu được nè không nhưng mà ngay bây giờ mình đã có thể dọn đường để về Miến Điện được rồi nha ngay bây giờ chúng ta đợi mai mốt ngay bây giờ các vị có sức khỏe không các vị có khám sức khỏe định kỳ không các vị tự hỏi lòng mình đi 9 tháng nữa một năm nữa các vị có đủ sức khỏe để bay không các vị có khả năng qua bên nó bắt quan buổi chiều hay không Đấy. rồi các vị có khả năng là là, là, là, là, là, là, là ăn chay ờ, calama là có ăn chay suốt một thu các bạn rồi đó à, chay này calama ăn chay ăn để sức khỏe thôi chứ không có vụ tôn giáo gì đây calama là cái nhân chay rồi ăn chay mà cho ăn ngọ nữa rồi calama là bốn bốn mẫu đất đó các vị tưởng tượng mỗi ngày đó là tôi xin thiết ra đề nghị bà con đi ba vòng không phải là vì nghi thức tôn giáo sai ngu xuẩn không mê tín mà đi ba vòng đây là để bảo đảm rằng mỗi ngày bà con đi bộ đủ còn quý nào già quá thì chắc lẽ đâu có qua Calama đâu mình sợ không còn cái người nào nào mà đã qua được Calama thì tôi xin thiết ra đề nghị trong đó có tôi nữa mỗi ngày như vậy là mình xuất phát từ điểm nào mình đi một vòng mình trở về đó và ba lần như vậy không nhất thiết phải ba ba vòng liên tục mà cứ sáng vòng sáng sớm mình đi vòng rồi cái à, trưa nó ăn trưa xong mình làm vòng cái tối trước khi ngủ mình đi làm vòng nữa à, vậy đó cái đó là chuẩn bị không chuẩn bị ừ. chuẩn bị về tinh thần chuẩn bị về sức khỏe Ờ, đương nhiên mà con cũng chuẩn bị dùng cái vé máy bay cho lúc ai cho ờ, mặc dù trong lòng của tôi thì tôi cũng rất là thiết tha mong mỏi là ờ, kính đáo để ý các bà con nào mà tu tốt à, tu tốt mà điều kiện khó khăn thì mình sẽ hỗ trợ ừ, điều kiện cho họ trở qua lần sau uhm, hỗ trợ cho cơ qua làm sao nghe vậy cái mà lén lén em giấu mấy cái bình hàng gió đá nửa đêm chứ mở hàng gió đá sẹt sẹt sẹt rồi cho tôi tưởng hào quang rồi tôi mua giá ba không dám đâu có đâu có tôi nhìn tôi biết cái hào quang nó khác với cái hàng gió đá nha rồi rồi <laughs> Việt Nam dám là mình nhập vào đồ Trung mất ấy. có cái loại hào quang mà quang cái loại mà đèn mà đèn bóng led đó, nó, nó, nó sẽ cũng giống lắm. ok tất cả những gì bà con nói làm suy nghĩ không ngay bây giờ đều là chuẩn bị cho một ngày mai nha nha nghe nghe cho kỹ những gì mà các vị nói làm suy nghĩ ngay bây giờ những gì các vị ăn uống ngay bây giờ cái chỗ ngồi của các vị chỗ đứng của các vị ngay bây giờ nó đều là chuẩn bị cho những gì sẽ xảy đến trong một tiếng đồng hồ nữa hai tiếng nữa 8 tiếng nữa 10 tiếng nữa 24 giờ 36 48 72 giờ nữa và cho từng sau tháng sau năm sau thập kỷ sau đời sau và kiếp khác nhớ nha nhớ nha tôi nhắc lại từng phút nha từng phút chứ đừng có ngồi mà nghĩ rồi ông nói chuyện ừ, xa bây giờ tôi chưa chưa chưa đâu tôi là cháu nội tôi ra trường rồi ờ, cái út tôi có gia đình rồi tôi đi sai cái đó là sai ngay bây giờ các vị có làm cái gì các vị đang bán hàng ở chợ ăn Đông ờ, Kim Biên, Bình Tây, Sài Gòn rồi các vị đang ở ruộng, ở rẫy, ở quê, ở phố, trên núi ngoài biển no, no, không có riêng nơi nào hết bây giờ các vị đang trong tình trạng nào các vị đang là cái gì thì các vị cũng đang kính đáo để chuẩn bị trở thành một cái gì đó trong một tiếng nữa 8 tiếng nữa 12 tiếng nữa 24 tiếng nữa 36 ờ, 72 tiếng nữa nhớ nha nhớ nha nhớ cái đó quan trọng lắm nha ừ. thì cái bài giảng này tôi đặc biệt nhấn mạnh cái chữ chuẩn bị thôi và tôi nhắc lại lần nữa kể từ bây giờ cái ly nước mình uống cũng phải có cái chuẩn bị nữa ở nhà có đồ lọc không nước chỗ mình uống có, có sạch không có tinh khiết không ờ, thay vì mua xăm ba cái đồ bóp đồng sắt tay mắt kiến đồng hồ dồn tiền mua một cái máy lọc nước tôi đang nói với người trong nước á nhớ hải ngoại thì tôi không ý kiến mà ngay cả hải ngoại cũng nhiều người cũng bê bối lắm xài đồ cho sang mở nhà uống nước toàn là vôi không bên đây nó kêu là cặn ke ghê thí bà đi à, chỗ tôi trên núi thì không có cần với chỗ tôi là nước tốt lắm không có không có vôi còn mấy cái nhà chỗ chiều nay tôi ghé này, vôi mà coi như là là, là tôi nói cái nhà đó mà nở thêm chừng trăm năm chắc tôi quá thạch luôn cái nhà đó rồi bữa tôi nói đùa với chủ nhà tôi nói cái cái cái, cái toilet của anh tôi nghi chắc có bữa nó thành cái, cái, cái, cái động phong nha quá bởi vì <laughs> thạch nhũ thạch nhũ là do vôi nó ra đó kết tủa chết nhà tôi nghi anh mà trụ thế mà thêm vài trăm năm tới nhà thành thành động phong nha cái nhà của ông giả tôi không biết tại sao mà cái nước người ta vôi nhiều quá đi này mỗi ngày có bị uống đủ nước chưa các vị biết ở những cái chỗ mà uh, cơ sở y tế mà của cái tổ chức uh, bác sĩ săn phong tre bác sĩ uh, không phải săn phong tre không biên giới của quốc tế về châu phi đó họ có treo một cái cái cái cái, cái giải uh, một cái giải băng to đùng là rửa tay và uống nhiều nước luôn luôn ở mấy cái chỗ đó là, là họ kêu gọi hai cái chuyện đó khiếp lắm tại giờ biết dân châu phi nghèo bây giờ không có tiêu cái gì được hết chỉ kêu nó làm hai vậy đó thôi là thường rửa tay và trong ngày uống đủ nước ờ, đó là chuẩn bị đúng quý vị không ai từng bị ờ, bị sạn thận này biết rồi uống thiếu nước nó ra đủ thứ bệnh hết trơn bệnh gao bệnh gút ờ, là nó do cái acid citric nó cái, cái nằm ở trong cái nước tiểu mình đó. mình uống nhiều đâu có sao không uống mà nước ít nè rau trái củ quả ít mà tổng vô ba cái red meat thịt đỏ vô cho nhiều dầu mỡ mà tống vô là cho chết cha luôn không thì mỗi bữa ăn là một kiểu chuẩn bị cho kiếp xạ cho ngày sau nhớ lời của tôi mỗi bữa ăn mỗi ly nước mà các vị uống vào miệng mình mỗi giờ đồng hồ thì cái nước nó nước gì đó? nước nước nước nước sạch nước chơ nước ô nhiễm nước trong lành chúng ta biết cái mỗi ly nước là một kiểu chuẩn bị không mỗi cái hơi thở các vị hít thở ba ra vào nó một kiểu chuẩn bị sức khỏe bị bằng chứng nó bị thở trong cái bầu không khí như thế nào nha không có cái bệnh nào mà liên hệ tới hô hấp mà nó nó nó nó nó nó, nó hình thành trong một ngày một buổi hết nó cũng phải kéo dài nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm và thông qua nhiều hơi thở cho nên từng hơi thở vào ra từng ly nước mình uống từng miếng ăn mình đưa vào miệng tất thảy đều là chuẩn bị rồi gì nữa từng cái mối quan hệ qua internet qua, qua internet qua email qua viber qua whatsapp qua messenger à, qua facebook à, qua phone này tất cả đều là những chuẩn bị hết đừng có nói là có làm giọng nói gì ghê quá gì kêu phone có một tiếng mà ông nói là cả một sự chuẩn bị đúng đúng có những cái con người mà anh cứ liên lạc hoài là tôi hứa với anh là anh sẽ phiền có những cái người mà anh vừa thấy cái tên của họ là anh có cái gan xóa email được và đọc đọc phiền lắm có, có rồi có những cái tin nhắn alo lúc này anh khỏe không lúc này em khỏe không lúc này chú khỏe không lúc này sư khỏe không mấy cái đó trả lời mẹ bắt cho mày chết luôn tại vì họ là những con cú báo tử không cú báo tan phải liên lạc họ không có lợi ích gì hết chỉ có phiền thôi không? mà rồi có những cái người mà cái sự gặp gỡ sự tiếp xúc với họ nó đem lại cái lợi ích cho mình cho nên tất cả mọi suy nghĩ mọi tiếp xúc mọi ăn uống sinh hoạt lớn bé của mình đều là những chuẩn bị hết bây giờ đó bây giờ có bị mất cái phone ra đi người mất cái phone trước mặt móc ra giờ dò dùm tôi có tin nhắn không cái vị móc lúc cái vị móc cái phone ra là đã làm sự chuẩn bị rồi chuẩn bị khổ đấy rồi bắt đầu đọc tin nhắn của thằng tèo thằng tí con lan con hương con cúc con đào con yến gì đó cứ một cái email là cứ mỗi lần đọc một cái làm cái chuẩn bị mà đa phần là toàn người như tầm bậy không mà đa phần 90 phần trăm cho nên bài giảng này đặc biệt tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói rằng tuổi trẻ phải chuẩn bị cho tuổi già lúc khỏe chuẩn bị cho lúc đau lúc sống chuẩn bị cho lúc lúc chết kiếp này chuẩn bị cho kiếp kiếp sau và khi còn phàm phải chuẩn bị cho lúc chứng chứng thánh lúc chưa đi tu thiền phải chuẩn bị cho lúc tu thiền nhá Đó. và tôi thiết tha mong mỏi gặp được bà con ở Kalama trong thời gian sớm nhất không? Rồi. Ok, chúc các vị một ngày vui, nói gì cũng vậy thôi. Ok hẹn các vị lớp thứ hai thì sao? dạ chúng con tri ân sư hôm nay sư, sư chuẩn bị đi chích cho nên <laughs> sư rút ngắn thời gian <laughs> rồi à, rồi. nhân vật kiên à, cảm ơn quý vị à, chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần sau xin cảm ơn quý vị chào anh kiên nha nào chào mọi người chào nhanh